phía dưới và đằng sau của bếp tung đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp tôi sẽ vào các phía đây để các bạn có thể nắm rõ hơn những thông tin của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn xem thì các bạn có thể bấm vào nút phụ đề tiếng Việt ở phía dưới đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên nướng của nó đi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 giá là khoảng 25 ờ, 000 một cặp nhưng lại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng hơn một tháng giá là 40 000 một cặp để tiết kiệm các bạn nên tránh những loại pin này ra không nên sử dụng những loại pin này rất là tốn kém đặc biệt là khi mà các bạn đang sử dụng bếp các bạn thấy ngọn lửa đang lớn nó giảm nhỏ lại như thế này đây chúng ta không có tăng chỉnh lớn nhỏ được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được ở đáy nồi á có nhiệt độ là nóng hơn 200 độ C rồi thì nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để cho chúng ta tiết kiệm ga đây hai bếp của tôi đã khóa ga rồi tôi thử cho các bạn xem nhiệt độ của nó 290 độ bên bên này cũng vậy hai bếp đều đã khóa ga thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công đây vì công tắc có đang mở này. với cho các bạn để các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhập nó dễ tiết kiệm hơn đó. thì chúng tôi tặng kèm với bếp này tặng kèm cho các bạn một cục nguồn 3V như thế này các bạn không cần sử dụng qua pin đây cặp pin ở đây bếp sử dụng một cặp pin như thế này để ờ, ờ, tiết kiệm chi phí thì chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một cục nguồn 3V này các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp rồi cắm vào điện để sử dụng mà không cần qua pin rất là tiện lợi đây lắp nguồn vào thì bình thường này đất lắp ờ, nguồn 3 v vào sử dụng bình thường cái cục nguồn 3V này các bạn có thể cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng mà không cần qua pin nó có một cái nhược điểm thôi là khi mà cấp điện thì chúng ta sẽ không có sử dụng được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 cũng như chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một bộ ờ, một ờ, cục nguồn 3V để có thể cắm trực tiếp từ bếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng cũng như tặng cho các bạn một cặp pin dự phòng để đề phòng trường hợp chúng ta khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện đó, thì chúng ta cũng có pin để dự phòng sử dụng không có lo sợ không có ờ, pin để sử dụng nữa đây là dòng bếp cơ bản nó không có tích hợp nhiều cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn có thể nấu nướng nó chỉ kết hợp những cái chức năng như là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa mà thôi ngoài ra thì ở bếp bên trái của nó có chức năng rang đây như tôi giới thiệu ở bếp có que cảm biến này nó mà tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là từ 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ga vì thế khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á các bạn mà bật bếp lên các bạn bấm duyên lúc này trong vòng 3 ờ, giây để nó sáng đèn lên đó thì quay cảm biến nó sẽ tự động tăng mức hàng của nó từ 250 lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái sử dụng những loại thực phẩm nhiệt độ ờ, thoải mái uh, rang những loại thực phẩm có nhiệt cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa bếp này nó cũng không có chức năng hẹn giờ đâu nó chỉ có nó thì uh, nếu các bạn muốn hẹn giờ thì chúng tôi có bán kèm một cái uh, thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn chỉ việc cắm vào đây rồi cắm vào ổ điện để sử dụng thôi các bạn tăng điểm tối đa được 90 phút ở đây cứ để một phút để thử nè. sau chúng ta bật bếp lên khi hết giờ cái thiết bị này nó sẽ khóa ra các bạn có thể sử dụng nó để nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta biết trước cái thời gian chính của nó được ra thì chúng tôi cũng có bán một cái van ga Namilus như thế này giá bán là 130.000 ở những nơi khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và quảng cáo và bán với giá là 160.000 nhưng mà không phải thực chất đây chỉ là hàng thành phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản hoặc là các nước châu Âu mà thôi ngoài ra nó đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như cái này là xuất xứ ở khu công nghiệp Tân Bình của Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây cái này có thể khắc phục cái tình trạng khi mà chúng ta nấu nướng ngọn lửa nó bị đỏ